anh cũng rất là khổ cuộc đời cũng gặp rất là nhiều cái hoàn cảnh như thế nhưng mỗi lần mà gặp những cái hoàn cảnh bi kịch như thế đó những cái biến cố như thế anh cũng chịu không có nổi và anh rất là ngưỡng mộ bố mẹ của em là mưa sài gòn mình đi nước bị ngập không thấy đường chạy lọt lộ cái lô cắm cái xi ông đa đi trồng chuối xuống bị mốt tỷ là lúc đó mình nó thôi đời mình cũng sang luôn chuẩn bị lấy cái bằng đại học xây dựng mơ ước con mình nó sẽ trưởng thành nó xin này nọ nó xin làm thì không phải còn khổ cực như nhiều bố mẹ hồi xưa nữa rốt cuộc bị sụp đổ con gái là giấc mơ coi như là là hết trơn hết trọi luôn nuôi tiếng hai anh em là đi xin hai anh em cho không biết đâu tại vì cái tiền bỏ nó lớn có lần ờ, ở bệnh viện réo rồi cũng không có tiền có công từ thiện đâu, xin một hộp cũng sang đâu có bà đó cho hộp nữa hai hộp mới đủ sức chịu đựng Nosugo mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp Đến giờ làm chị mấy cháu? Hai, hai cháu Tới là niềm 89 à, Bị quyết định là Sinh đứa nữa? Sinh sinh một à, một bé nữa Bé trai luôn? Bé gái Bé gái? Ừ, người ta cũng có con đi học cấp 3 bằng áo dài rồi Rồi cũng đi đại học rồi Vợ chồng mơ ước, ráng làm có tiền có đồ rồi mới nuôi hai anh em ờ, học ờ, đại học sài gòn hết thì ờ, thằng kia ra trường ra trường nó, là nó làm bị một cái uh, một cái tai nạn đi làm về là mưa sài gòn mình đi nước bị ngập không thấy đường chạy lọt nổ cái lô cống cái xe honda này chồng chuối xuống bị mốt tỷ xong cổ cái mũ bảo hiểm mình nó bị nát là nó trắng ở trên cái cái thành của cái cống á con trai đầu làm của mình á là bị cái tai nạn đó là lúc đó mình thôi đời mình cũng sang luôn từ ở ngoài tâm quan nghi tinh điện thoại gặp gặp chị vô rồi đưa đi chợ rẫy rồi này nọ chọc trần sinh điện này bệnh viện 4 tháng á chị nuôi trong đây chị vô hết mà vô hai chồng vô hết bỏ nhà luôn lúc đó tính bao nhiêu tuổi đúng ờ, là Hồi đó tính 23 tuổi ừ. Chuẩn bị đi hỏi vợ rồi rốt cuộc đâu xem luôn Nó ra trường nó làm mất mấy tháng cho mày Chuẩn bị lấy cái bằng đại học xây dựng Ngồi bảo và cái ước mơ của hai vợ chồng đó, Là dồn hết Em cho hai đứa con Mơ ước con mình nó sẽ trưởng thành Nó sẽ này nọ Nó sẽ làm thì không phải còn khổ cực Như bố mẹ hồi xưa nữa Tức là mơ ước dữ tợn rốt cuộc bị sụp đổ con gái là giấc mơ coi như là là hết trơn hết trọi luôn tới chừng mà bác sĩ nói là chuẩn bị tiền với sức lực để nuôi chứ con trai của anh không có chết đâu mà cái sức lực của anh chị nuôi là phải giữ tượng chứ bây giờ bệnh này nó khỏi đâu, không có chết chết là chết hầu chờ đẩy rồi nhưng mà khi đưa về về bên quận tám thì um, hai bố con ở đó um, gần cả một nem trở cái lúc bệnh rồi qua sang nem nữa đi nửa nem nữa đi đến nỗi bác sĩ người ta thấy người ta ớn luôn thôi về miền trung đi coi chừng cho con không bớt rồi bố bệnh thêm nữa rồi <laughs> thôi đành phải đi về mình đã bị đi ăn xin ở trốn thành phố này nuôi một tiếng hai anh em là đi ăn xin hai anh em chứ không biết đâu tại vì cái tiền bỏ nó lớn có lần ờ, ở bệnh viện réo rồi cũng không có tiền có công từ thiện rồi xin một hộp cũng sang đó có bà đó cho hộp nữa hai hộp mới đủ sức chịu đựng chứ không tiền của bao nhiêu cũng hết một nem tưởng đâu bớt một nem nữa cũng không bớt rồi ba nem cũng không bớt cuối cùng di chứng đây lại là ngầu xi lanh ngầu xi lanh bị phải làm là, cô y tá luôn trên sắp vết thương tày tụa rồi người rồi nó như một cô Nên mẹ y đi bệnh viện cũng hai ba lần không nhiều lúc uh, bên này là buồn rồi lắm nhiều lúc cũng chán nản tại sao là đời đến với mình là sao nó khó khăn vợ chồng mình đến với nhau chắc mình không được cái gì nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì không phải vậy đèn nào thì ông tiến cũng không bớt bệnh nào con trai không bớt bệnh thì Ngọc xi lên nhưng mà còn con gái vợ chồng mình còn trĩ còn phỉ còn bà con xóm giềng còn tất cả các hậu đoàn thể thương quý mến là bắt đầu mình phải vươn lên lúc đó mình phải làm lại ngay từ đầu luôn cái cái hồi mình thương thương nhau đó, là từng ờ, hứa với bà xã mình thôi bây giờ khổ nhưng anh ờ, hứa với em là anh chỉ đáng làm bằng mọi tất cả sau này mình ờ, dành dụm được ít tiền con cái nó trưởng thành em muốn đi đà lạt đi sài gòn đi gia lai thì ờ, muốn đi ra thêm lan bác cũng được lúc đó rồi mình cùng nhau đi rốt cuộc cái giấc mơ này hiện nay mà có nhung nhóm con chút thôi thì nó cũng đỡ thôi thấy nói chung là tính bên đây nó cũng làm thì nó cũng có bạn gái đó thì nó lo mình cũng đỡ đỡ khổ nhiều lần cháu ở nhà khổ lắm lần á dù sao mọi thứ nó cũng qua rồi chúng ta lại thấy ánh sáng cuối đường hầm tôi nghĩ rằng á những cái nỗ lực cố gắng của anh chị cũng đã bắt đầu được đền bù rồi đó và tôi nghĩ nó còn đền bù hơn nữa bởi vì ông trời lấy của mình một cái điều gì đó chắc chắn sẽ bù đắp một cái điều gì đó và sắp tới đây không chỉ có tính mà còn cô con gái nữa con gái đã tốt nghiệp chưa nói chung học được rồi cũng có chồng rồi à rồi cũng ờ, có, có em bé rồi à. em bé hai tuổi rồi rồi uh, nói chung là vợ thằng ờ, chàng, con rể với con gái là cũng có trình độ cho nên làm được bên biêu điện của của thị xã à thị xã thị xã hoài nhơn hoài nhơn hồi xưa là huyện hoài nhơn nhưng bây giờ là được lên thị xã mấy dạ yeah dạ như vậy là cũng xong do con qua đi rồi sáng sủa rồi à, đó nó cũng bắt đầu à, ánh sáng của đường hầm nhưng nó chưa sáng lắm một cái cuộc trò chuyện mà mình cứ hồi hộp không biết khi nào mà họ được thoải mái à, mình cứ ngồi mong cái kết sau đây cái kết sau đây mình cứ mong rồi cái gì nó sẽ sẽ tốt đẹp đến với anh chị đây cứ mong cho đến cái giây phút này đây bây giờ chúng ta sẽ có một đoạn video clip để gửi đến anh chị mà anh chị Con chào ba má của con à, Hôm nay con rất là vui khi ba má tham gia chương trình Tình Trăm Năm Và con rất tiếc là hôm nay con xin phép có việc bận Không thể tham gia cùng với ba má Nên à, con có vài lời à, muốn nói với ba má à, Nhân dịp ba má tham gia chương trình Tình Trăm Năm à, Con xin chúc ba má à, mãi mãi hạnh phúc như thế này Ngoài ra con cũng xin gửi đến ba má ngàn lời xin lỗi à, con xin lỗi vì đã không chăm sóc được cho ba má khi tuổi đã về già có những lúc ba má ốm đau con thấy rất sợ con sợ vì không thể chăm sóc được cho ba má khi chính sức khỏe của con cũng đang cần người chăm sóc ba má đã sinh con ra khỏe mạnh đáng lẽ ra con phải sống à, tốt hơn nhưng chính cái tai nạn giao thông năm 2010 đã lấy đi của con và của gia đình mình rất là nhiều thứ làm cho ba má phải à, thêm gánh nặng trong cuộc sống à, con cảm ơn ba má đã luôn à, bên cạnh à, chăm sóc yêu thương lo lắng và che chở cho con trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời giờ đây con không cầu mong gì hơn con chỉ mong rằng ba má luôn có thật nhiều sức khỏe và gia đình mình sẽ không còn những sóng gió nữa con và em gái rất là thương ba má tụi con tự hào khi được làm con của ba má con yêu ba má nhiều lắm nó nói vui <laughs> bên này bố mẹ nữa cũng rất là mừng không biết nói sao cầu mong cho ờ, con hai đứa nó hạnh phúc trong lòng con nghĩ thế nào con đã từng là mẹ khi con của con càng lớn nó chỉ bị mũi chích thôi là con cũng đã đau lòng lắm rồi cho nên khi mà nó càng lớn thì con lại càng hiểu hơn được cái nỗi đau của người làm cha làm mẹ nên con rất là thương con rất là thương cô chú khi mà chưa kịp hưởng được cái gì hết thì thì nó lại có quá nhiều cái bi kịch xảy ra trong cái cuộc sống của mình và con cũng rất là thương tính nữa thương tính vì tính cũng đau khổ lắm khi mà không chăm sóc được cho cha mẹ lúc đau bệnh con chỉ mong rằng là mình cứ tận hưởng cuộc sống cứ thực hiện cái điều mà chú đã hứa với cô ngày xưa đó là đưa cô đi khắp nơi hai chú ha dạ yeah. Dạ, đang cố gắng cố gắng anh ạ à. thương ờ, thương nhau thì đã thề non hẹn biển có sướng thì cùng sướng có khổ thì cùng khổ cố gắng là phải đi đi du lịch biết nhiều nữa mà phải cùng đi hai vợ chồng bây giờ anh chị nhắm mắt lại 30 giây chúng tôi sẽ có một điều bất ngờ cho anh chị năm bốn ba hai một mời anh chị mở mắt ra vào đây nào vào đây nào dạ mà sao nó không đi vào đây nào dạ giờ thấy con xuất hiện đây thấy sao Tôi mừng quá chừng luôn <laughs> Đây là tính nè Còn à. nhân vật uh, kế bên là người người con gái mà nãy giờ con nhắc với chú rất là nhiều à. Là người mà đã một phần nào đó đã làm cho cuộc sống của tính có cái niềm tin Có cái mục đích Anh nghe về cuộc đời của ba, ờ, ba mẹ tính đó Dạ Anh cũng nhức đầu nãy giờ không biết tại sao Ba mẹ lại có thể vượt qua những giai đoạn đó Thật ra cuộc đời uh, anh cũng rất là khổ cuộc đời cũng gặp rất là nhiều cái hoàn cảnh như thế nhưng mỗi lần mà gặp những cái hoàn cảnh bi kịch như thế đó những cái biến cố như thế anh cũng chịu không có nổi và thật ra đến bây giờ á anh rất là ngưỡng mộ bố mẹ của em không hiểu tại sao lúc đó bố mẹ có thể vượt qua được và anh nghĩ tính cũng chắc cũng có một cái ám ảnh trong cái thời kỳ đó và làm sao để em vượt qua những giai đoạn đó tính những cái lúc mà em nằm ở viện á thì à, em không có ngủ không có ngủ được bởi vì nó đau nhất uh, ờ, suốt cả ngày cả đêm không ngủ được còn cái người chăm sóc uh, mẹ thì có nhiều lúc em thấy là mẹ chăm sóc xong rồi mẹ gục trên giường nữa rồi cái cảnh mà cái cảnh mà ba với mẹ chen chúc ừ, nằm ở dưới Ờ, dưới dưới nền gạch ở dưới ờ, chỗ bệnh viện mình thấy rất là, là, là thương ba mẹ và từ cái chỗ đó mà em ờ, quyết định là em phải nỗ lực nhiều hơn nữa phải cố gắng làm sao để mà mình thoát khỏi cái tình trạng mà sức khỏe của mình như vậy để ra khỏi bệnh viện để để về nhà với, với gia đình với bố mẹ thì uh, mẹ với bố chính là cái động lực để đầu tiên để em em có thể vượt chạy cái tinh thần của mình trong cái lúc khó khăn nhất bây giờ thì à, anh nghĩ rằng sóng gió cũng qua rồi mặc dù cũng còn khó khăn trước mắt nhưng mọi cái sóng gió nguy hiểm á nó qua rồi dạ yeah. mình cũng lấy điều đó làm cái động lực sống tiếp tục cho mình nữa dạ yeah. và bây giờ anh thấy em có thêm một cái niềm vui bên cạnh nữa cảm ơn đời lại có thể có những con người như thế nhưng phải nói cảm ơn đời đã có em <laughs> em là quen tính trong trường hợp nào dạ thì, uh, chào anh Quỳnh Linh và chào chị Ngọc Lan em là Nguyễn Thúy Trúc thì uh, quê em ở Bến Tre và trong một cái dịp tình cờ em mua hàng online của ừ, anh Tính thì lại uh, kết nối trò chuyện với nhau và từ đó thì mọi chuyện nó lại theo một cái hướng bén duyên với nhau đến với nhau một cách tự nhiên nhất rồi bây giờ hai đứa ờ, con muốn nói gì với Vy Ương? Ba má không? Ờ, nhân đây thì con cũng cảm ơn ba má đã ờ, bên cạnh con chăm sóc cho con từ khi cái lúc mà con gặp cái biến cố cho tới thời điểm con gặp Trúc thì ba má đã vất vả với con rất là rất là nhiều Ờ, con chỉ mong là ừ, bây giờ ba má ờ, cố gắng giữ gìn sức khỏe và ừ, sống thật lâu với tụi con con cảm ơn ba má rất là nhiều cảm ơn ba má đã sinh con ra à, nuôi nấng con à, cho đến giờ này con tin là à, sắp tới đây những cái sóng gió nó qua đi rồi thì con sẽ cố gắng nỗ lực để phấn đấu để làm sao mà xứng đáng làm con của ba mẹ cũng yêu ba mẹ nhiều Trúc nói gì không? Thật ra thì ờ, cái lúc mà ba ba và má kể về cái cuộc tai nạn của anh á mình không hình dung được là người lớn người ta phải chịu cái nỗi đau đó nó như thế nào và thật sự là cảm ơn ba má đã lo lo lắng chăm sóc cho anh tính để vượt qua cái khoảng thời gian đó và cảm ơn tất cả cái đất sinh thành đã yêu thương con vô điều kiện để có một cái một người tên là Nguyễn Chánh Tính như ngày hôm nay một tinh thần không ai mà có thể gục ngã được chị vui không chị vui à. vui lắm chứ nghe con dâu nói thế là vui rồi đó mừng vâng chứ cảm ơn anh chị rất nhiều cảm ơn à, hai em đã đem đến những cái năng lượng tích cực trong cuộc sống cảm ơn gia đình rất nhiều mình à, cũng cảm ơn à, ừ. chương trình đã cho gia đình mình một giao lưu và tiếp xúc hôm nay dạ yeah. ôm ôm chú bộ đội cái <laughs>